Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm tháng 8 Hoàng Hoa Thám phường 10 Diện tích 358m2 Sổ riêng xây dựng Đường ô tô Đường dự kiến 10m thâu ra khe xanh Hướng Tây Bắc Đất cách trục chính Hoàng Hoa Thám 300m 5 phút đi xe tới Hồ Xuân Hương Khu vực đang phát triển với nhiều tòa nhà đồ sộ View nhìn qua khe xanh, đồi núi xanh mát Thích hợp xây biệt thự, khách sạn Đầu tư lợi nhuận tầm nhìn xa giá 12,5 tỷ. Trung cư Nguyễn Trung Trực, phường 4, diện tích 44m2, sổ hồng riêng, đã hóa giá, thế chấp được ngân hàng. Đường nhựa ô tô, kết cấu, tầng trệt, hai phòng ngủ, một toilet, phòng khách, phòng bếp, sân chung, đậu ô tô sát nhà, hướng Bắc, cách trục chính Nguyễn Trung Trực 20m, cách trung tâm Đà Lạt 3km, khu dân cư đông đúc đầy đủ tiện ích. Giá 3,3 tỷ đất đồng Tâm, phường 4, diện tích 127m2, sổ riêng xây dựng, trên đất có nhà cấp 4 kiên cố, đường xe máy dốc nhẹ để ô tô cách nhà khoảng 50m, hướng Tây, Nam. Cách trục chính Đồng Tâm 50m, 3 phút đi bộ ra chợ Nam Thiên, cách trung tâm 1km, gần chợ, cây xăng, trường học. View cao thoáng ba mặt, thích hợp kinh doanh lưu trú du lịch, xây dựng nhà song lập. Giá 5,5 tỷ nhà Nam Ban Lâm Hà. Diện tích 1.628m2, có 300m thổ cư, sổ riêng, kết cấu một trệt một lầu áp mái, 3 phòng ngủ, 2 toilet, sân vườn rộng, đường ô tô, hướng đông nam, khu tập trung nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, cách chợ và trường học 5 phút đi xe, cách trung tâm Đà Lạt 23 km, giá 5 tỷ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.